Học làm người tốt thật khó, là bài học khó nhất của làm người. Thế gian tuy rộng lớn, nhưng người tốt thật sự chỉ đếm không hết trên đầu ngón tay. Người xấu trong xã hội này đầy rẫy, để trở thành người tốt và học làm người tốt thật khó, là bài học khó nhất của làm người mà không phải ai trong cuộc đời này cũng học được và làm người tốt được. Dò sông dò biển dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo được lòng người. Vâng, lòng người khó lường, khó đoán và việc tìm được một người tốt lại càng khó hơn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến bạn đọc bài viết để giúp các bạn có cách nhìn sâu sắc hơn về làm người. 1. Tại sao học làm người tốt là bài học khó nhất của làm người? Bạn là người sống rất tốt với mọi người, luôn đối xử tốt mọi người, tuy nhiên vào một lần không may nào đó. Bạn vô tình sống không phải với ai đó mặc dù không cố ý, thì mọi nỗ lực hay mọi nhìn nhận về con người của bạn trước đây đều đổ bỏ hết trong mắt người đó bây giờ bạn là người xấu sống sao mà hài lòng với tất cả mọi người trong thiên hạ được đây. Mặc dù ta sống rất tốt, rất lương thiện với mọi người rồi, chúng ta luôn bắt gặp đâu đó những người ganh ghét mình, nói xấu mình và tất nhiên cũng có rất nhiều người thương mình. Học làm người tốt thật khó. Vì thế, nên hàng ngày trong cuộc sống, bạn phải luôn cố gắng học hỏi rất nhiều để hoàn thiện bản thân lên một tầm cao mới, sống tốt đời đẹp đạo. 2. Người tốt là người như thế nào? Quan niệm về người tốt thì đa dạng và tùy theo cách nhìn nhận của mọi người. Tuy nhiên theo quan điểm của đa số người thì người tốt là người luôn biết giữ uy tín, giữ đúng lời hứa, luôn biết cách đối xử với mọi người xung quanh, luôn hiếu thảo với cha mẹ, luôn chủ động nhận phần thiệt thòi về mình, nhường phần hơn cho người khác, luôn biết chia sẻ và giúp đỡ người khác trong cuộc sống, luôn vui vẻ và sống yêu đời. Người tốt luôn quan tâm và chủ động gặp gỡ hòa đồng với mọi người, sống vì cộng đồng và luôn bao dung rộng lượng tấm lòng. Vì vậy học làm người tốt thật khó là bài học khó nhất của làm người, không phải ai cũng học được. 3. Cách rèn luyện nhân cách để trở thành một người tốt. A. À, giữ uy tín và đúng lời hứa của mình. Uy tín của một người không thể mua được bằng tiền. Uy tín là thứ mà một người tốt phải có, không chỉ rèn luyện mà còn phải nâng cao và tuyệt đối giữ đúng. Người không uy tín thì làm gì cũng thất bại, xã hội chê cười, ai ai cũng xem nhẹ. Vì sao uy tín lại quan trọng với học làm người tốt thật khó? Vâng, rất dễ hiểu vì người có uy tín luôn luôn là người thành công, người biết tôn trọng người khác. Cho dù người này lúc khởi nghiệp chưa làm được gì, nhưng với đức tính này thì ắt sau này sẽ thành công rực rỡ. Đức tính uy tín và giữ đúng lời hứa vô cùng quan trọng với một người thành đạt. Chúng ta cho dù thất bại và mất nhiều thứ về vật chất chứ không bao giờ mất chữ tín và lời hứa của mình. B. Biết hiếu thảo với cha mẹ Sống làm một người tốt thì yếu tố đầu tiên nhất phải là một người con có hiếu với cha mẹ. Triết lý này luôn luôn đúng và tồn tại từ cổ chí kim. Sống trên đời dù bạn là ai, dù bạn trở thành một người thành công đến mức nào thì vẫn phải hiểu được đạo lý này. Đây là đạo lý vô cùng quan trọng trong học làm người tốt. Cha mẹ đã sinh ra ta và nuôi dưỡng ta trở thành người thì đạo làm con chúng ta phải biết hiếu thuận vâng lời và có hiếu với cha mẹ. Ngày nay, chữ hiếu chưa được giới trẻ chú trọng và giáo dục đúng cách. Thiết nghĩ ở nhà trường nên đưa vào chương trình đào tạo hẳn một môn học về hiếu đạo với cha mẹ để cho giới trẻ hiểu rõ đạo lý này. Có như vậy thì học sinh mới hiểu được và học cách sống để làm người tốt thật khó. C. Biết chia sẻ, rộng lượng và giúp đỡ người khác. Sống rộng lượng và biết chia sẻ giúp đỡ người khác không thể thiếu. Trong tiêu chí học làm người tốt thật khó. Chúng ta không có sự lựa chọn là sinh ra ở con nhà giàu hay nhà nghèo, nhưng chúng ta có quyền lựa chọn cách sống cho chính mình. Nếu chúng ta may mắn sinh ra trong hoàn cảnh con nhà giàu, thì chúng ta phải biết trân trọng và giúp đỡ người khác. Biết chia sẻ những thứ mà chúng ta có như người khác thì phải vật vả mới có được. Sống rộng lượng cũng là một đức tính tốt mà chúng ta phải biết. Người rộng lượng luôn hướng về cái tốt, cái tích cực biết tha thứ và bỏ qua cho người khác những cái không quan trọng không để bụng sống chan qua và giúp đỡ người khác trên đây là các chia sẻ của chúng tôi về học làm người tốt thật khó là bài học khó nhất của làm người chúng tôi rất hy vọng bạn đã hiểu được các đức tính và nhân cách của một người tốt và thành công trong cuộc sống chúc bạn thành công mãi mãi